mộng đã không thành thôi về đi em phần duyên bé bằng nào phải riêng ai bao năm tình bỗng bay cao được tin báo rông trong chiều ngày mai đám cưới nhà em mộng vỡ tan rồi thôi về đi em còn thương tiếc gì mộng ước trăm năm tình ta giờ nhuốm thương đau ngày vui nát tan cõi lòng mừng em áo hoa em ơi còn đâu chiều nay đưa đón nàng dâu áo hồng nhuộm máu tim tôi em ơi ba tháng tình tròn ba năm mình đắm say giấc mộng nào ngờ tình vô cánh bay khoe áo hồng xanh bước cô dâu về cùng người giết chết tình tôi người đã xa rồi tôi về mình tôi buồn riêng góc trời cầu mong hạnh phúc cho em ngày mai có nơi sang giàu, mộng xưa người cố chôn